trăm năm nơi cõi nhân trần như một cơn gió hoàng qua mau cho đau buốt nhói tim người lãng du nhưng trăm năm cũng dài bộ tận ngục cổ ra nữ cổ đau người mong lôi thoát và thời gian như đứng im lặng nên đời là bếp dâu ti chỉ là phàm hạt cõi bồng lanh mặc người thay áo tình vui hay chôn đời trong mộng tương tư thì đôi ta tuy chỉ là phàm nhân tình yêu trao cho nhau tràn cháy sang ngang tình hương mong thương thật người cõi tình cuộc đời thật đã hòa một với bông mà đã hòa một với bông hoa mắt người thay áo tim vui hay chôn đời trong mộng tương tư thì đôi ta tuy chỉ là phàm nhìn tình yêu trao cho nhau nên nghĩa vợ chồng trên tuổi trăm năm lập cõi thiên thai bình